Xin chào các bạn, à, lại là mình đây Thì à, xung quanh vấn đề căng thẳng giữa Ukraine và Nga Thì à, có nhiều người thì cho rằng là NATO và Mỹ đã bỏ rơi Ukraine Thì thật sự là không đúng nha các bạn Tại vì NATO và Mỹ chưa bao giờ hứa là sẽ can thiệp quân sự để giúp Ukraine chống lại Nga nghe các bạn Họ chỉ lên án về cái hành động của Nga à, coi như là xâm lược Ukraine à, đưa quân vào Ukraine họ sẽ lên án về hành động đó và tiến hành các biện pháp cấm vận uh, kinh tế này nọ thôi chứ họ chưa bao giờ nói là nếu mà Nga đánh vào Ukraine thì họ sẽ đưa quân vào can thiệp quân sự uh, để chống lại Nga uh, thì uh, cho nên là không gọi là bỏ rơi hay là cái gì cả các bạn tại vì nếu họ muốn giúp Ukraine thì họ đã kết nạp thằng Ukraine vào khối liên minh uh, quân sự NATO thì khi mà Ukraine vào khối NATO thì cái cái liên minh quân sự này sẽ giúp cho Ukraine chống lại Nga à, thì nó sẽ là chính danh nha các bạn nó sẽ là chính danh thì nhưng mà thằng Ukraine đã xin vào cái khối quân sự NATO này rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây mà Nga đánh mà xin vào đâu các bạn xin vào rất là nhiều lâu rồi nhưng mà à, bên à, EU vẫn không có đồng ý kết nạp à, Ukraine vào cái khối quân sự này điều đó có nghĩa là à, cái bản thân cái ông tổng thống Ukraine ông phải hiểu được rằng xin từ lâu rồi mà vẫn không được kết nạp có nghĩa là EU và Mỹ không có muốn can thiệp quân sự vào Ukraine chống lại Nga từ lâu rồi chứ không phải là đợi mới đây à, thì ông có hiểu được rằng khi mà Nga đánh vào Ukraine thì ông chỉ có một mình ông chống lại thôi chứ không có ai giúp cho ông hết và cái điều này ông phải biết từ lâu và cái điều thứ hai nữa là Nga và Belarus tập trận sát biên giới và các khối EU cũng như là à, Mỹ đã cảnh báo là Nga sẽ tấn công vào Ukraine thì cái điều này là điều thứ hai mà ông tổng thống này không biết có nghĩa là người ta đã đánh thì thường đánh nhau các bạn ít ai mà cho biết trước lắm các bạn cho biết để tạo yếu tố bất ngờ để giành chiến thắng đó các bạn nhưng mà người ta đã cho biết trước là sẽ đánh mà ông này vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng với nga vẫn tiếp tục chống nga các bạn và ông này cũng thừa biết là nato sẽ không giúp uh, cho ukraine về mặt quân sự đó tại vì sao xin hồi từ ngàn năm trước rồi nhưng mà người ta vẫn không kết nạp vô có nghĩa là người ta vẫn không muốn dính quân sự ví dụ như anh cần vũ khí người ta sẽ gửi đến cho anh để anh tự đánh chứ người ta sẽ không đưa quân vào người ta để tiếp cho các anh à, đó và anh phải hiểu rõ cái điều này mà ông cũng ông cứ, cứ, cứ nghĩ là người ta sẽ giúp giúp bằng cách nào các bạn nếu người ta giúp người ta đã kết nạp rồi người ta không giúp các bạn người ta không giúp về cái cái chuyện đó tại vì nếu mà cái chuyện đó kết nạp vào à, NATO á thì là thành viên của NATO thì NATO buộc phải giúp các bạn mà khi giúp thì leo thang căng thẳng với Nga thì coi như là rất là là xung đột lớn các bạn là một xung đột cực kỳ lớn các bạn à, chứ không phải là một xung đột nhỏ cho nên người ta đã không không can, can thiệp vào và người ta đã không kết nạp vào thì ông tổng thống thì ông phải hiểu rõ ông là người điều hành đất nước mà ông không có hiểu rõ cái, cái điều này điều này rất là rõ như ban ngày cho nên là ngày hôm nay hậu quả không phải gánh chịu đó nghe các bạn thì à, à, à, không ai bỏ rơi đâu các bạn trừ khi các bạn nằm ở trong khối NATO thằng thành viên của NATO mà một nước đánh vào một, một thành viên đó mà cái khối NATO không can thiệp quân sự thì mới gọi là bỏ rơi còn cái này người ta chỉ lên án cái hành hành động của Nga thôi người ta không có đưa ra bất kỳ một lời hứa nào và người ta không kết nạp từ xưa rồi từ xưa là đã xin xin sọ xin rất là nhiều năm rồi mà mà vẫn không được kết nạp cho nên là uh, ông tổng thống này ông phải hiểu được là, là khi xảy ra chiến tranh thì ông phải từ xử đó mà ông vẫn tiếp tục leo thang với thằng nga này thì cái Ukraine này coi như cái cái, cái chính chế độ công quyền này nó không ổn các bạn à, giống như một à, Ukraine với nga là một dân tộc chung à, cha đẻ là Liên Xô đã chia đất cho hai anh em mà ông này ông tối ngày ông cứ xin vào NATO để chống lại thằng Anh đó mà thằng NATO thì lại không có chịu cho vô mà ông cứ tối ngày ông đi xin cho nên buộc lòng thằng thằng Anh là, là thằng Nga phải đọc cái thằng này để cho thằng này tỉnh tỉnh ngộ ra các bạn à, <laughs> chứ không có vấn đề gì cả à, thì à, để mà à, nhưng mà thằng ngày vẫn cho thằng hàng, thằng em này được cái quyền độc lập tự do dân chủ các bạn à, nhưng mà đừng có theo thằng NATO là được đó rất là rõ ràng nhưng mà thằng này nó vẫn nó vừa muốn độc lập mà vừa muốn nằm ở trong NATO và cái điều mà cái thằng thằng Ukraine này phải hiểu được rằng chỉ có Nga mới được đảm bảo an ninh cho thằng Ukraine thôi còn châu Âu EU nó không có đảm bảo an ninh được cho Ukraine tại vì nếu nó đảm bảo an ninh cho Ukraine nó đã kết nạp uh, Ukraine vào khối NATO từ lâu nhưng nó đã không kết nạp có nghĩa là nó không có đảm bảo được an ninh cho mình à, chỉ có thằng Nga thôi thì cái quyết định thì của ông tổng thống uh, uh, Ukraine thôi còn ông chọn lựa con đường gì đó thì cái chuyện là chuyện của ông. ừ. thì uh, quay trở lại chiến tranh này các bạn thì do là cùng một dân tộc các bạn và người dân cũng cái xu hướng hướng về Nga rất là nhiều nha các bạn à, có một số trung lập thì có một số theo chính phủ thì họ chống đối ngài nhưng mà cái xu hướng của người dân mà gọi là dân đen đó dân mà không có tiếng nói đó thì họ hướng về nga nhiều cho nên khi mà quân nga mà tấn công vào á thì hầu như là sức kháng cự của Ukraine rất yếu ớt kháng cự yếu ớt họ không có chống mãnh liệt các bạn à, giống như nếu mà hai dân tộc khác nhau hai đất nước khác nhau thật sự khác nhau á thì họ sẽ chống cự rất là quyết liệt các bạn giống như là Việt Nam với Trung Quốc vậy các bạn khi mà Trung Quốc đánh vào phía Bắc năm 1900 979 đó các bạn thì sức kháng cự của chúng ta rất là mạnh mẽ à, và gây thiệt hại cho địch rất là lớn chứ không phải là để mà đi một cách rất là ngọt ngào giống như là chiến tranh Nga với thằng Ukraine này các bạn mình nghĩ là chắc ra một tuần các khoảng một tuần là thằng toàn xong rồi các bạn chứ không không không lâu hơn được các bạn à, rồi giống như Belarus ố giống như là chết Nga hồi xưa Nga đánh chỉ mất 5 ngày thôi thằng Ukraine này lớn hơn thì chắc là 7 ngày 10 ngày là kết thúc chiến dịch rồi chứ không có lâu tại vì nó là cùng với nhau à, người ta không muốn đánh nhau người ta không có kháng cự ờ, quyết liệt được đó. rồi à, nó nếu mà khác dân tộc thì khác đó các bạn thấy không Trung Quốc đánh vào Việt Nam mất một tháng và một tháng thôi phải là chết giấc luôn các bạn chứ không phải là mà đi mà ngọt ngào đi tới đâu là coi như là qua tới đó à, rất là dễ dàng các bạn đánh vài tiếng cái thấy xong một địa điểm vài tiếng xong một địa điểm à, thì thôi thua rồi các bạn tại vì khi mà quân nga vào thì cái người dân người ta cũng không có kháng cự nữa. quân đội không kháng cự thì cũng đến mà người dân ta không kháng kháng cự nói chung là không chỉ là những cái thằng nào mà gọi là thuộc chính phủ mà cuồng nó thì nó bắn bập bập bập cho nó chơi thôi chứ còn thật sự là để gọi mà gọi là chiến tranh giữa hai giữa hai nước thật sự thì không có mình không không không thấy được nếu mà chiến tranh tổng lực của hai nước thật sự thì nó rất là đẫm máu các bạn chứ không phải là không phải là đơn giản mà mà, mà, mà như những gì mà chúng ta thấy trên truyền thông các bạn à giống như Việt Nam với Trung Quốc ngày trước đó là do chưa có quân chính quy của Việt Nam đó các bạn mà đã kháng cự rất là mạnh mẽ rồi nếu mà gặp luôn cái quân chính quy của mình nữa thì hai bên đánh nhau có thiệt từng km từng mét đất một là chết sống ờ, rất là dữ dội chứ không phải là giống như các bạn thấy hiện giờ là đi vô trên trên trên trên thì thì các bạn cũng hiểu được ờ, cái cái nội tình của cái Ukraine như thế nào thì mình cũng ờ, hy vọng là cái ông tổng thống này ông có những cái quyết định sáng suốt là quay trở lại với Nga thì chỉ có Nga mới đảm bảo được an ninh cho Ukraine bởi vì thằng Ukraine thực sự là người Nga và là thằng em của thằng Nga cùng nói tiếng với Nga còn mà tối ngày đi xin xỏ ờ, gia nhập NATO mà xin từ lâu rồi người ta đã không cho rồi mà cũng muốn dẫn xin đó, để làm cái gì các bạn đó. giống như các bạn đi đi đi đi đi, đi xin hoài mà năn nỉ hoài mà người ta không cho các bạn cứ năn nỉ hoài đó thì à, thua ông đó ông chính quyền của Ukraine là mình thấy thì thua nên lật đổ là một chính quyền mới rồi chính quyền mới nhưng Belarus đó có thằng nào đó đâu cần xin bên NATO nó đi theo thằng Nga nó cũng là một thằng em đó nhưng mà nó rất là ngoan đó tại vì nó hiểu được tình thế là như vậy các bạn tình thế nếu bây giờ Nga mà của Belarus mà theo thằng NATO NATO cũng không cho đó mà không ai đảm bảo được an ninh cho thằng Belarus chỉ có thằng Nga mới đảm bảo được thôi thì những cái nước cộng hòa của của, của liên xô ngày xưa là tách ra bây giờ đó thì tất cả thì phải theo nga nga cái phần hô một tiếng là nga đưa quân tới liền giống như tăng mới vừa rồi có bạo động bạo động binh biến nga đưa quân cái rẹt rẹt liền các bạn chứ không không phải như nato mà cứ đi xin rồi không ờ, cho cứ lên mạng cấm giận này cấm giận nọ mà giữa châu âu với nga là nó phụ thuộc vào nhau về nguồn nguyên liệu khí đốt của các bạn mà trong nội bộ của NATO EU đó, nó cũng đang chia rẽ các bạn bởi vì Đức ví dụ như Đức đang lợi hưởng cái cái đường khí đốt ờ, mà bây giờ theo khối NATO thì phải lên tiếng phải ngưng mất tiền những cái nhiều các bạn đó thì coi như là chung đột trong đó nó ầm ĩ nhau đó, thì không ai giúp được các bạn cho nên là mình cũng hy vọng là chiến tranh sẽ sớm kết thúc và chính phủ của Ukraine hãy có một bước đi đúng đắn là hướng về Nga à, còn cái ai mà nói bỏ rơi thì thật sự không bỏ rơi bởi vì có theo đâu mà bỏ rơi người ta có cho theo đâu nếu mà ông kia ông cố gắng níu kéo thôi chứ ờ, chứ còn thật sự là không ai cho theo đó, thì ông kia ông cũng phải xem xét lại coi cái ờ, sao vậy chứ ông cứ nghĩ là người ta giúp cho ổng người ta đã không từ chối giúp cho ổng từ trước rồi các bạn người ta chỉ giúp ừ giúp tôi tôi sẽ giúp cho anh tiền nè tôi sẽ giúp cho anh vũ khí thì có thể giúp còn còn những cái giúp mà gọi là quân sự thì người ta không giúp từ lâu rồi đó, cho nên đừng có hy vọng nữa đó cho nên xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo